Ừ, xin chào mọi người nha. Thì, à, cũng khá là lâu rồi mình cũng chưa có, ừ, chia sẻ cái video để hướng dẫn cho mọi người hướng dẫn cho mọi người. Thì hôm nay thì mình mở cũng mở thị trường ra, thì có cái khúc trước này nó dạng như đi xấu rồi, thì mình canh khúc này để mình vào một cái lệnh đẹp, cho nên mình cũng sẽ quay và chia sẻ lại cách bắt nến của mình để chốt lãi ha thì um, à, các cái nến này thì khi mà mình vào một lệnh xanh thì mọi người nhìn cái cây nến cái nến chờ ha nó nằm ở trên cái a nó nằm sát và dính trên cái a thì mình tự tin mình bắt tiếp nó một cây xanh nha rồi các giải này mình win nha mình sẽ vào một cái lệnh đỏ ở đây thì cái nến uh, ờ, nó đang à, xa dây MA và trước nó là một cái nến doji hay kết quả doji đó là mình sẽ vào cái giảm ở đây tại vì nó không phải là một cái hình thành một cái trên tăng mọi người nó không phải là hình thành một cái trên tăng mà dù mọi người hay cho rằng nó um, hay như mà a song song lên thì mình sẽ bắt tăng nhưng mà không phải chỗ này không phải một trên tăng nha một cái nến order nó nằm xa dây nến và kèm ờ, trước đó là cái kết quả của nó là một cái nến doji nên mình sẽ bắt giảm chỗ này nha đó mình sẽ bắt một cây đỏ ở đây à, tăng thêm nhầm là tăng thêm cái vốn để bắt đỏ mình cái đó chỗ này là ăn cắt rồi ấy. À, lỡ tay chỉnh thêm tiền bấm nút đỏ mà bấm nhầm nút nút ờ, xanh mua rồi cái này khả năng nó bị giảm cao hơn nha tại vì nó không phải là về một trên tăng mà giảm khá là sâu dài mình đi lỗ 100 đô khúc này nè mình làm một lần tăng ở đây nữa nha cái nến đụng cản này người thấy nến đụng cản không đụng cản thì đụng cản mà nó tăng đích nữa thì mình sẽ bắt một cái tăng đây nha rồi mình lên cái lệnh này tiếp một hình giảm số nha nó đang kéo xuống vào lúc lâu nè về về nha rút rau cái này này chờ rút rau mình sẽ đánh có đỉnh tăng này rút rau dưới à, rút rau nó khoảng cách với đường mà a thì mình sẽ bắt nó bằng tăng nha Yeah. Ờ, cái lần này bạn Nguyên ha đụng cản bằng những cái nến lần trước cái nến này đụng cản bằng nến lần trước mình sẽ đánh mình minh bông đánh tăng lên nha nói chung là mọi người cứ một ngày kiếm vài phần trăm là đủ rồi vì thị trường khi mà nó không phải lúc nào nó cũng được đẹp hết á mình phải biết nhìn biết canh rồi công thức thì mình vậy là công thức nhưng mà nó không phải từng thời điểm nha các bạn khi mà cái thời điểm nó sẽ đi ngược với chúng ta thì mình cho phép mình lót tối đa là bốn cây mình phải dần nha mình sẽ canh cái cây này nó cũng nằm trong cái đại ngang này chưa vượt xuống những cái nánh kia thì mình sẽ tiếp tục bắt một cây bên bông tăng nha Rồi, tự tin mà win cái này nha. Mình lên được 3040 rồi. Thì à, cũng chốt lãi nữa thôi, vẫn win được một phút dài này Ráng vỉa thêm nó một cây đi nha mọi người thì thêm có một cây nữa đáng lẽ nó thêm cây tăng đây nữa vì à, nó đang đi à, giả trend giảm nó ngược trên á đi một cái tăng với lại mình đang còn thấy nên nó vẫn còn ngang hàng với nhau vẽ thêm cây nữa mình dần lên cây này tét nhỏ à rồi rỉa thêm cây nữa và mình dẫn đây ha sẽ được 3160 đô thì mình lãi được tầm ngàn ngàn 2600 rồi tạm biệt anh chị em nha